Mak gepek Budak nakal hak cari penyakit Naik motor berahi menyalin Akak tayar bertunggi balik Kona perlu pergi dalam pagi Mak gepek Motor sabah habu cakap ambil Enjin darah bunyi betul banda ali. Os moleques montam brum, brum, brum, brum, brum, brum. Acabou a Bagi kata duduk masa tupe Silak-silak amu kena jingge Panggil bomba lah mari ambil daging bubuh dalam supe Minuh harapi Naik muta kalau dia terbalik Muka comel amu soyok kulit Muluk-muluk amu jadi ambil boleh cari Habis ingat lagi Tina tu Dengan duit lepek buat-buat hang Ani nak ajak pe Pe ibu bapak lon Kau malas abuk banyak kerja Malas abuk nak minta motor kau beli sama Ayah nak motor beli Ayah nak motor nak ngaji beli Beli sama Tak anak nak perang perang perang perang Mereka akan lebok Anak minta motor good 翻不过。